Xin chào các bạn Chào thầy Hoàn Tôi là Lê Văn Năm nay 65 tuổi Hôm nay tôi có tham gia một cái buổi thuyết trình của thầy Vùng Di Hoan Quảng bá thương hiệu cũng như là sản phẩm trên Youtube Tôi thấy đây đúng là cái mà tôi cần Những cái kiến thức mà tiếp thị online của thầy Hoan rất là sâu rộng Cùng với cái cách chia sẻ tận tâm cũng như là đơn giản hóa vấn đề như cái kiểu là cầm tay chỉ việc tôi nghĩ là theo cái chương trình này thì tôi sẽ có thể tiếp thu được những kiến thức cần thiết ờ, để phát triển cái trang web của mình và có thể đạt được những cái kết quả mà tôi muốn một lần nữa xin cảm ơn thầy Hoan